đâu anh thấy nãy anh thấy anh không thấy là anh chạy chậm lại anh anh anh, anh, anh, nhìn thấy thấy thấy bóng rồi anh chạy tiếp